một lời xin lỗi đau khúc khăn như vậy mà sau hai ta đều không ai nói một lời xin lỗi để giữ nhau ôm lại mà cao hai không ai lười bước nhìn trong tương lai khi yêu thương bằng không trong sân nhau sau từng chiều đưa đón quý báu quê buồn mà sao chẳng để vượt qua trên chúng ta nhưng em đã anh biết anh sai ở đâu nhưng em rơi nước mắt vì anh à, để cho em lại cô đơn để cho em phải suy nghĩ sao bao có quá một mang lúc này lỗi xin lỗi vùng về quá hãy cho âm một lần từ môi mình không yêu hãy tha thứ cho nhau em không thể nào quên mình